Ờ, trẻ trung ra hẳn so với cách đây một năm rưỡi không biết có phải vậy không à, đúng là một năm rưỡi trôi qua rất là nhanh và năm vừa rồi thì cũng rất là nhiều các cái khó khăn à, trong quá trình các bạn học thì à, đúng là à, chúng ta cũng đã chuyển rất là nhiều từ online offline rồi là giãn cách vân vân nhưng mà cuối cùng thì chúng ta cũng đã đi như các bạn khóa 19.2 thì các bạn cũng đã đến đích rồi à, đến được 4 phần 5 cái đích rồi ha chỉ còn lại một phần thôi một phần thì cô cũng tin rằng là với sự hỗ trợ rất là nhiệt tình của thầy cô thì các bạn cũng sẽ nhanh chóng hoàn thành cái phần còn lại để chúng ta hoàn thành cái việc học của chúng ta à, còn đối với các bạn khóa 20.1 thì các bạn cũng à, được cái sự hỗ trợ của các anh chị khóa 19.2 thì cô cũng các bạn cũng đã học chung rồi và các bạn cũng thấy các cách anh chị sinh hoạt hay là các các anh chị tổ chức cái lớp thì cô cũng mong rằng là các bạn cũng sẽ kế thừa được những cái điều đó tức là cái điều quan trọng không phải là mình chỉ học cái kiến thức mà điều quan trọng là các bạn gắn kết được với nhau các bạn có một cái mối uh, liên hệ một cái tình bạn và các bạn có thể duy trì cái điều này không phải là trong cái quá trình học mà cả sau này nữa sau này nữa thì chúng ta có một cái duyên gặp gỡ rồi thì chúng ta uh, tiếp tục uh, duy trì cái điều này và chúng ta hỗ trợ với nhau trong cái quá trình học uh, thì cái điều uh, nữa cô muốn nói đó là cô xin chân thành cảm ơn tất cả quý thầy cô à, thầy cô trong khoa thì không nói rồi nhưng mà những thầy cô ở bên ngoài cũng đã hỗ trợ cho ngành quản trị kinh doanh của trường đại học sài gòn à, trong việc đào tạo cũng như là hướng dẫn cũng như là à, ngồi hội đồng à, Ờ, đối với ngành quản trị kinh doanh để có thể ờ, truyền đạt các kiến thức cũng như là hỗ trợ các các bạn học viên của ngành quản trị kinh doanh của trường đại học Sài Gòn thì nhân dịp này thì cũng ờ, xin chân thành cảm ơn quý thầy cô và, và nhân dịp năm mới thì xin kính chúc quý thầy cô các anh chị học viên cùng toàn thể gia đình một năm mới thật nhiều mạnh khỏe thật thành công hạnh phúc được mọi mong muốn năm mới này sẽ uh, mong muốn là một cái năm nó tốt hơn cái năm 2020 rất là nhiều à, dạ xin cảm ơn